Xin chào các bạn, chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống mình Nay à, mình bị lên cái đầu đinh các bạn, nó ở trên à, môi trên Thế này Nó khá là đau, khó chịu, nhức Giờ nó đang sưng to lên các bạn Ở phần miệng mình thì cái đinh <clears throat> thường thường các cụ bảo là phần ờ, miệng này các bạn nó rất là nguy hiểm đó nếu các bạn ờ, không uh, vệ sinh sạch sẽ không uh, kiêng được ấy, thì nó sẽ bị nhiễm trùng nhiễm khuẩn uh, nhiễm khuẩn nhiễm trùng vào máu là uh, rất là nguy hiểm ảnh hưởng đến uh, sức khỏe mình thậm chí là cả uh, dẫn đến uh, tử vong đầu tiên ở cái đây này các bạn ở chỗ này thì à, các bạn à, không được nặn không được nặn không được sờ vào nhiều lần ờ, tay mình nhiễm khuẩn hoặc là để nó bị nhiễm trùng nha các bạn nhé đó Đấy, nếu các bạn nặn ờ, mụn đến chưa chín mà nặn thì nó sẽ bị sưng lên thậm chí nó còn sưng to hơn Đấy, phần này thì các bạn cứ để kệ nó nó thôi và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo dân gian ờ, <clears throat> dùng cái biện pháp dân gian để làm cho cái mụn đầu đinh này nó bị xẹp đi nó sẽ khỏi và không đau đớn nữa nhé các bạn nhé đây là cái cây sung các bạn ở cái video trước thì mình cũng có làm một cái video là chứa cái mụn cơ mụn cóc ở cái lá của cây sung các bạn cái lá nó lên cái cái mụn cái bọc ấy à, chữa trị rất tốt nhiều bạn đã phản hồi lại là rất là tốt nay <coughs> thì mình à, à, lại chia sẻ với các bạn là cúng ở cái cây sung này mình dùng cái nhựa nó để chữa trị cái mụn đầu đinh và mình sẽ cắt cái cái sung này nhé bạn nhé để mình lấy nhựa nó đây cái cành sung này đây cái phần nhựa này các bạn mình sẽ lấy phần nhựa của cái lá cây sung này mình sẽ vét lấy cái phần nhựa này các bạn nhé Đấy. nhựa của cái cây sung cây sung này là người ta thường hay lấy lá nó ăn cỏ các bạn ở chỗ các bạn thì không biết gọi là cây gì nhưng chúng mình gọi là cây sung mà phổ thông phổ thông gọi là cây sung nhé các bạn <clears throat> cây này rất là phổ biến Đấy, mình <clears throat> mình lấy cái phần nhựa của nó mình cắt ra mình lấy cái phần nhựa mai con được cả ngày ừ, sinh chuẩn bị tiêm thứ bảy bắt đầu dạy trực tuyến này vẫn phải vào trường dạy ở trong trường ấy, trừ khi mình là F2 với lại xóm mình đi phong tỏa thì mới được dạy ở nhà trong trường nhưng không học sinh dạy máy học sinh dạy máy nếu cây sung nhà các bạn lớn thì cái nhựa nó nhiều thì các bạn lấy nó sẽ nhanh hơn đây cái sung mình nó hơi bé đây đây là cái phần ờ, nhựa mình đã lấy được cái phần nhựa sung ở đây sau đó là cái ở cái đĩa này các bạn là cái vôi à, vôi um, trắng dùng để ăn trầu ấy các bạn mình sẽ lấy một chút mình à, pha trộn vào đây thành một cái hỗn hợp đó. giờ mình sẽ lấy nhựa sung này mình bôi vào cái số cái đinh dâu của mình vậy đây nó hỗn hợp cả nhựa sung và cái vôi đây nè mình sẽ bôi vào đây bôi xung quanh vào cái đinh từ thường <clears throat> ban ngày các bạn thì các bạn à, đi lại hoặc là sinh hoạt các thứ nó cũng bất tiện đây thì mình bôi vào buổi tối sau đó mình đi à, nghỉ ngơi hôm sau thì mình à, có thể lặp lại mình bôi ngày các bạn có thể bôi một hai lần hôm nay mình bôi là lần đầu tiên các bạn nhé sau ờ, một đêm các bạn thì cái nguồn đấu đinh của mình đấy mình cảm thấy nó đỡ nhức hơn rồi bây giờ nó đang lên cái cái ngòi này Đấy, chỗ này nó cũng mềm hơn các bạn nó không cứng nữa và mình ờ, cảm thấy nó không bị nhức không bị ờ, khó chịu mà nó rất là dễ chịu rồi Đấy. Vâng, rất là hiệu quả các bạn uh, bây giờ mình sẽ tiếp tục ờ, bôi cái nhựa ờ, sung lên đây lần thứ hai bôi đây đấy, mình sờ vào không không còn thấy đau nữa Đó. xung quanh đây không thấy đau nữa không nhức nữa hôm qua thì quệt nhẹ vào đây là đau cực kỳ luôn đau nhói luôn ngày thứ hai các bạn ngày thứ hai của cái quần đầu đinh đây mình cảm thấy nó không còn nhức nhối nữa và nó cũng đã xẹp đi nữa các bạn bây giờ mình ngứa mình có thể nặn mủ nó ra được rồi à? Rồi mình lấy cái bông mình uh, lau đi Rồi ờ, các bạn nhìn nó qua hai ngày thôi là cái mụn đầu đinh của mình nó xẹp hẳn và hầu như là gần khỏi rồi. Đó. Cái mụn à, đầu đinh ở đây các bạn. Đây là ngày à, thứ ba là cái mụn đầu đinh đã khỏi rồi các bạn. Mình sờ vào là nó còn không à, không bị đau nữa. Không bị không bị đau, không bị ngứa và không bị nhiễm trùng à, phương pháp của mình thì à, các bạn à, à, yên tâm đầu tiên là an toàn an toàn và hiệu quả mình à, dùng phương pháp à, của mình để chữa mụn đầu đinh video này để chia sẻ những cái công việc cuộc sống hàng ngày của mình và những cái phương pháp những mẹo để chữa bệnh để cho các bạn xem à, đây thì mình à, à, trực tiếp luôn các bạn nhìn thấy bây giờ cái mụn đầu đinh đây là nó đã lành rồi các bạn nhé đây mình đã nặn hết à, cái mủ nó ra rồi sau đó thì nó trở về trạng thái bình thường Đấy. mình sờ vào không còn vấn không còn đau không còn ngứa không còn à, khó chịu nữa à, rất là an toàn an toàn và hiệu quả Đấy, hy vọng là à, à các bạn à, xem video này các bạn áp dụng thành công à, chúc các bạn à, sức khỏe nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích à, các bạn hãy đăng ký kênh để xem có nhiều video khác à, À, trên kênh của mình à, các bạn hãy like và chia sẻ video này để người thân bạn bè các bạn à, biết được cái mẹo sử dụng để chữa cái mụn đầu đinh được an toàn và hiệu quả bây giờ mình xin phép dừng lại video xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh mình bye bye